Bây giờ, cô chào mình vào bài toán số 1. Ở ví dụ 1, cô có bài toán như sau. Tổng của hai số là 96, tỷ số của hai số đó là 3 phần 5. Tìm hai số đó. Cô nhắc lại, bài toán của cô có tổng của hai số là 96, tỷ số của hai số đó là 3 phần 5. Tìm hai số đó. Với bài toán này, chúng mình sẽ có hai dữ kiện để biết. Dữ kiện thứ nhất là chúng mình biết tổng của hai số. Dữ kiện thứ hai, chúng mình biết tỷ số của hai số. Cụ thể, tỷ số của hai số đó là 3 phần 5, có nghĩa là số thứ nhất bằng 3 phần 5 số thứ hai. Với dạng toán này, để giải một cách dễ dàng thì cô trò mình phải thực hiện vẽ sơ đồ. Các con cùng quan sát. Trước tiên, cô có sơ đồ sau. Ở bài này, các con nhìn thấy tỷ số của hai số là 3 phần 5. Như vậy, số bé nó sẽ ứng với 3 phần. Số lớn sẽ ứng với bao nhiêu phần? Số lớn sẽ ứng với 5 phần. Như vậy, ta có tỷ số là 3 phần 5. Cụ thể, cô nhắc lại, số bé ứng với 3 phần và số lớn ứng với 5 phần. Ta có được tỷ số giữa số bé và số lớn là 3 phần 5. Từ tỷ số này, Cô dễ dàng vẽ sơ đồ, số bé là 3 phần, số lớn là 5 phần. Tổng của hai số là 96. Cô viết 96 sau dấu ngoặc gộp, đó là tổng. Như vậy bài toán này, nhìn vào bài sơ đồ các con sẽ thấy ngay, đây chính là phần tỷ số của giữa hai số. Cô đã biểu diễn chúng bằng sơ đồ. Cụ thể, số bé ứng với 3 phần, số lớn ứng với 5 phần. 96 được coi là tổng của hai số.